còn nếu không thì các bác chỉ cần chạm được hột vào người ta chạm được vào hột người ta thôi coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi và cái cách chơi cách chạm như thế nào thì các bác cứ theo dõi video hoặc là các bạn liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn zalo với em em sẽ tư vấn cho các bác còn nếu không các bác trực tiếp lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang này để cho các bác hiểu hơn về nó đây như ở đây thì em đã làm sẵn cái miếng dán cảm ứng báo rung. Tài xỉu không tăng và mặt lục. Một lát nữa khi mà có lục về máy nó sẽ báo, không có máy nó sẽ không báo các bác nhá. Đây, khi vào chơi mình chỉ cần mang được bộ hột vào thôi. Đó. Nắp chén chơi nắp chén nào cũng được. Đây, đây là cái máy báo rung và cái máy giả và cái máy quét. Máy này thì nó sẽ có hai loại, một loại máy đơn và một loại máy đôi. Bác nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cứ liên hệ với em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 bây giờ em sẽ lật mặt lục à, lật mặt lục đi đó không dung được chưa ạ có lục này các bác có thấy máy dung không ạ có lục mình đánh gì ạ có lục mình đánh tài đúng không ạ đó tài lục này đó không có lục máy im du luôn không dung các bác nhá ở cái trái này thì các bác có thể đánh cũng được mình ưng tài hay ưng xỉu thì mình đánh thôi còn không thì mình bỏ qua bởi vì nhiều khi không có lục nhưng nó về ngũ nó vẫn có tỷ lệ lên tài đúng không ạ nên là phản thì mình phải chịu rồi nhưng chắc chắn trong này là sẽ không có mặt lục các bác nhá đó không lục ra xỉu không có lục tiếp này các bác này đó xỉu không có lục